Bản tin COVID mùng 4 tháng 12. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19 mới nhất của kênh tin tức 24 giờ online. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Tin trong nước. Người dân cần bình tĩnh, không hoang mang tự đánh giá F3, F4. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra đột xuất các điểm cách ly tập trung. Nhiều sinh viên ở Sài Gòn tranh thủ về quê vì được nghỉ học, bến xe miền Đông tái kích hoạt phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch tại nơi công cộng. Tin quốc tế, hơn 65 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Liên Hợp Quốc chỉ trích các nước coi thường COVID-19. Mỹ ghi nhận số ca điều trị tại bệnh viện cao kỷ lục. Anh khởi động chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 toàn quốc quy mô lớn. Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất. Hàn Quốc tăng cường chống dịch phục vụ 490.000 thí sinh thi đại học. Người dân cần bình tĩnh không hoang mang tự đánh giá F3, F4 trong quy định hiện nay về truy vết, xử trí các ca tiếp xúc với người bệnh COVID-19 chỉ dừng ở F1, F2. Một số trường hợp đang tự xếp mình là F3, F4, F5 và F là không phù hợp với quy định của Bộ Y tế. Điều này cho thấy chúng ta đang hoang mang về đánh giá nguy cơ của mình dẫn đến cách xử trí chưa phù hợp. Trong cuộc chiến với COVID-19, bình tĩnh để xử trí đúng chính là chìa khóa của thành công trong kiểm soát dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra đột xuất các điểm cách ly tập trung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất các khu cách ly tập trung, cách ly thu phí và đóng cửa những điểm không đảm bảo an toàn. Yêu cầu này được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh chiều mùng 3 tháng 12 trong bối cảnh bệnh nhân 1342 vi phạm quy định khi cách ly tập trung thành nguồn lây nhiễm cho 3 người khác, chấm dứt 120 ngày thành phố không có ca lây nhiễm ở cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế thành phố đảm bảo các khu cách ly đủ năng lực tiếp nhận người bệnh. Đặc biệt, Sở cần ra soát các khu cách ly tập trung để hạn chế cách ly tại nhà. Đồng thời, người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu có trường hợp cách ly rời khỏi nhà. Nhiều sinh viên ở Sài Gòn tranh thủ về quê vì được nghỉ học, bến xe miền Đông tái kích hoạt phòng chống dịch COVID-19. Do được nghỉ học, nhiều sinh viên tranh thủ đổ ra bến xe miền Đông để về quê. Hành khách đeo khẩu trang ngồi chật kín nhà chờ để chuẩn bị lên xe về quê tránh dịch. Đa số hành khách cho biết tranh thủ về quê sớm để không bị mắc kẹt nếu lỡ dịch bùng mạnh trong cộng đồng. Trước tình hình này, chiều ngày 3 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn chỉ đạo các sở ban ngành quận huyện trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hà Nội tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch tại nơi công cộng. Tại Hà Nội, công tác phòng dịch đang được đẩy mạnh tại các khu vực đông người như chợ dân sinh, bến xe, bệnh viện – Chiều 3 tháng 12, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 số 2 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Nam Từ Liêm. Xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch, không mang khẩu trang tại nơi công cộng. Các đơn vị cá nhân không tuân thủ quy định cách ly để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng theo Nghị định số 117 2020 NDCP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Tình hình trên thế giới Hơn 65 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Liên Hợp Quốc chỉ trích các nước coi thường COVID-19. Tính đến ngày 4 tháng 12, thế giới ghi nhận 65 455.215 ca nhiễm và 1 510.171 người đã không qua khỏi do nCoV, tăng lần lượt 671.617 và 12.288 ca trong một ngày, trong khi 45 314.657 người đã bình phục, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phê phán các nước không tuân thủ chỉ dẫn của WHO trong bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 65,4 triệu ca nhiễm nCoV. Ngay từ đầu, Tổ chức Y tế Thế giới đã cung cấp thông tin thực tế và chỉ dẫn khoa học, đáng lẽ nên được sử dụng làm nền tảng cho phản ứng phối hợp toàn cầu. Không may là nhiều chỉ dẫn không được thực hiện. Trong một số trường hợp, một số nước đã bác bỏ sự thật và phớt lờ chỉ dẫn. Khi các nước tự đi theo con đường riêng, virus sẽ lây lan khắp nơi. Tổng thư ký Antonio Guterres nói trong phiên họp đặc biệt về COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 3 tháng 12, nhưng không nêu tên quốc gia cụ thể. Mỹ ghi nhận số ca điều trị tại bệnh viện cao kỷ lục. Tính tới 6 giờ sáng mùng 4 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Mỹ ghi nhận trên 170.000 ca mắc mới và 2.272 ca không qua khỏi. Trước đó, nước Mỹ trong ngày mùng 2 tháng 12 lần đầu tiên ghi nhận số ca điều trị tại bệnh viện do COVID-19 vượt ngưỡng 100.000 ca, mức cao kỷ lục. Trên trang Twitter, COVID Tracking Project Tổ chức tình nguyện theo dõi đại dịch COVID-19 ở Mỹ cho biết, ngày 2 tháng 12 có 100.226 ca đang được điều trị COVID-19 tại các bệnh viện của Mỹ. Cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cảnh báo Mỹ đang phải đối mặt với một mùa đông khốc liệt, với dự báo tổng số ca không qua khỏi do virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể lên tới gần 450.000 ca trong tháng 2 năm 2020 nếu người dân Mỹ không tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang động chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 toàn quốc quy mô lớn. Anh đã chính thức khởi động chương trình tiêm chủng toàn quốc quy mô lớn kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phát biểu trong buổi họp báo chiều mùng 2 tháng 12, Thủ tướng Boris Johnson bày tỏ vui mừng khi Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành chương trình tiêm chủng toàn quốc. Tại Anh, tiêm chủng là tự nguyện, không bắt buộc, nhưng Thủ tướng Johnson kêu gọi tất cả người dân hãy cùng tham gia chương trình này. Anh hiện là nước có số ca không qua khỏi do COVID-19 cao nhất châu Âu với trên 60.000 ca, dù số ca nhiễm tại nước này đứng thứ tư khu vực. Ngày 2 tháng 12, Anh đã kết thúc lệnh phong tỏa toàn quốc đợt 2 và quay trở lại thực hiện các quy định giãn cách xã hội được áp dụng theo các cấp độ khác nhau, tùy từng vùng và thay đổi theo tình hình diễn biến của từng địa phương. Một số nước châu Âu khác như Bỉ, Phần Lan cũng lên kế hoạch tiêm chủng đại trà từ đầu tháng 1. Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất. Ngày 3 tháng 12, Nga ghi nhận có thêm 28.145 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, cao nhất từ trước tới nay, trong khi số ca tử vong trong 24 giờ qua là 554 ca. Theo báo cáo của giới chức y tế Nga, riêng thủ đô Moscow ghi nhận 7.750 ca nhiễm mới. Hiện Nga ghi nhận hơn 2,37 triệu ca nhiễm,